có nhìn nữa ờ, tôi, bị động đấy tôi đang đợi lót ờ, địa hình cái tôi mới dám nhìn xung quanh tôi là chuyên gia bị cái vụ mà nhìn xung quanh không thấy ai mà cuối cùng chạy vô nhà bị ăn một một viên sụt cân ngay đầu ức chế không có ai không có ai cả tôi thấy là không có ai hết á thế giới này là của chúng mình rồi rồi chúng mình quậy ra tôi đã nhảy ra từ động hết rồi nhưng mày gì là chết với chúng nó đấy nó nó điểm lắm ờ à, ngon lành đậu trên mấy nhà rồi thoải mái đi anh em à, cũng cũng nên căng thẳng chút thoải mái quá đậu chết sớm à, thế giới này là của chúng mình rồi đậu đây có sống biết ngay mà vô cái nhà của à cá Kasapun phải tránh đâu mà gì không chán nữa Uzi bắn rồi chạy qua không thấy lại cầm Uzi thằng Khánh nữa rồi chơi gì sao chơi tôi nghe tiếng bước chân sau lưng mình ta ừ ở gần tôi sao tôi cũng nghe tiếng bước chân rồi mới ghê chứ Rồi, cẩn thận đi à. lúc cũng cẩn thận nha mọi người cho nó êm đềm với lận có ờ, UMB lậm nhầm nhá Kết MG rồi, nằm nhấn thanh Kết nằm Nhắm thanh Kết MG hả? Tôi có một cái nè Nằm nhắm thanh đó nha Không phải nằm chống tia lửa đạn đâu Ờ, không có, không có, không có Tia lửa đạn nó giảm là gì? Giảm giật ha? Ờ, ông nó bắn là không có nhìn thấy cái ánh sáng ché lên nữa là nó nó mình kiểu như là nghe tiếng đạn thôi chứ không còn nhìn thấy vị trí đâu không có cái đó mà ông đứng trong bụi bắn á, thì cái cái bụi đó nó té lửa màu vàng vàng à. ừ thì bình thường nó không có cái đó là bắn té lửa vàng vàng nhìn dễ phát hiện ra đấy bây giờ có cái đó vô thì đỡ hơn không thấy nữa mấy cái khu này u u uzi làm làm trùm hay gì á vãi uzi nhiều hiện nguyên ngồi qua mình lút bu chinh kia toàn cầm uzi không ba ông đến tận ba thay cầm ô uzi thôi nói gì nữa <laughs> cạn lời đâu ta Ôi, ông nào con nào chưa có súng chưa có súng rồi có súng rồi cái nòng chấm ria lửa đạn của Smith à. Smith là quái Thì đỡ cắt cái Smith rồi đâu tao chuẩn bị lúc cẩn thận lại nè còn nó bắt đầu ngoại vô rồi đấy À, đủ cái nhà rìa này có ai lút chưa ta sao mở cửa vậy cửa lút rồi không ấy nó là phải đi lút đây ờ quanh đây là như là số mình lút đấy energy ring lại bên killer Ủa? có cái gì mũ hai ba lô hai mẹ trên nhà thờ không có được khẩu súng rồi luôn còn cái bài kìa có thể đâu Ê, có một tiền nha có một tiền anh chỗ Henry nhà Rê nghe ngoài kia. rồi rồi rồi rồi oh. Ê, đó đó gần gần nghe rót đây gần gần gần gần gần lên luôn lên lên chứ chứ không này tôi đang trên nhà thờ đây tôi lên ờ, tôi đang ở đầm trên đời nhà thờ đây có đặng năm không Ờ, ở chỗ mươi dưới chân ông á à, tôi có ba 30 viên uh, ờ, calai rồi đây đây đi ra ông Loki ra ông Loki đây lên lên đây ông nhắm được tôi có cái scope biết cho ông đây ông lên đây ông nhắm ông tỉa xuống ờ đây tôi có ba có một thằng ờ, chạy ngoài đồng hướng đây hai thằng hai thằng hai thằng hướng giúp bạn mình chết ơi hướng giúp bạn mình hướng s hướng s hướng s ngoài đồng ngoài đồng rồi thôi để tôi tôi né vào bên đây đây đây đây, đây scope đây Má nó rớt ngay chỗ đó kìa Nó lầm á Vẫn đầu đây, vẫn đầu đây Nó ghét, nó ngoài đồng, nó thấy ngoài rồi, đồng Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi Lóc ao rồi kia nữa kìa, xe, xe ngoài kia nữa kìa Nó bị lóc ao rồi Câu vợ với ổng nha, câu vợ Rồi chết rồi, giờ nó một hơn chết Chết rồi, chết rồi ông coi hướng cái te nhà tôi tôi tôi coi thử đó đó, đó trong nhà thì cửa sắt có một thằng trong nhà cửa sắt có một thằng trong nhà hướng anh ờ, nhà đất hả hướng s hướng s một sáu năm dạ. chỗ tôi chỗ tôi chỗ tôi hai thằng bây giờ hai ông trên nhà thờ ngắm xuống hướng chỗ tôi rồi mà nó chạy ra rồi ngắm về hướng chỗ tôi á có một thằng ở chỗ tôi nữa nên là tôi không có nhắm được vào đó ờ thấy rồi thấy rồi thấy rồi thấy rồi thấy rồi thấy rồi chạy nó chạy ra đường kìa nó chạy ra đường kìa tôi đang bỏ có ai không qua cứu nè có đó thằng đối diện nhà trắng á đối diện á thằng đi cái thằng hướng nó qua mới nhà trắng trắng á kìa nó đang tranh nó chạy ra rồi nó chạy ra chưa thấy rồi thấy rồi thấy rồi nó lên lầu nha nó chạy lên lầu cho tôi cầm cái UMB đây tôi cắm mẹ chứ Ừ, nó, nó xả xuống hay nó hay nó hay nó hay nó hay rồi nó hay rồi hai rồi hay rồi chạy ra cứu được không không thì thôi đâu rồi coi, ờ, coi quan sát cái thấy nó tôi buông ra tôi bắn Ê, nó, lên, quan sát. nó lên nó lên nó lên nó lên nó à mày leo lên kiếm cức kiếm cức tưởng ừ, nó đang có một thằng đang lên nhà thờ có một thằng đang tôi đang bơm máu tôi đang bơm máu nha ờ cô vào vô nó chạy rồi này cái xe cái xe cái xe hư cái xe hư đâu hướng lên nhà thờ lần nào đâu hướng nào hướng cái xe hư 105 trăm đủ đúng không ở bên bánh xe rồi chết rồi chết rồi chết rồi té nó ừ. bốn viên không chết đâu không nguyên nguyên nguyên nguyên nguyên nguyên té máu bốn viên không chết đậu chết rồi nó chết rồi ngay chỗ đúng với chôn mình nữa thôi ờ, ông ông Henry đang bắn ai ta ê, ê cái thằng này nó có gì ăn không ông biết chưa chưa ăn ta súng dài cho tôi xin ờ biết rồi biết rồi rồi để ăn coi tủ ba thằng này nó có AKL ai lấy không hả ông Ê, đi ờ, em mà một nó có em mà một kìa ông ơi nó có em mà một kìa tại gì vậy em mà một em mà một sáu á một sáu bốn á à rồi ok lụm đâu không có đạn đen rồi là team up team up đi lên lại lên em mà một xài đạn bảy hả ông nào có đạn năm ông cho xin vài viên đây đây đây đây đây tôi nè tôi nè đây tôi đang quăng ra nè trên à. đây cái đằng 7 này ai xài ke lụm ai chết mẹ tôi quăng cả hết rồi Lụm lại đi rồi chia lại ba chục nha cho ba một bằng luôn trên đây đằng 7 này trên đây các bạn 7 30 viên này đang đang đang đang đằng năm á lượm đi rồi thằng ở dưới có gì ăn không ăn hết chưa ăn hết chưa ăn hết rồi đây vậy qua đây cái bom có biết gì lụm nha cái bom bom biết là móc đây, đây coi cái hộp sao rồi cái nóc nhà rồi vậy à, ông nào lấy cái hộp đi má cái hộp nóc nhà sao mà lấy kìa lấy ô hộp mất dậy lên nữa chưa ô cái hộp đó cầu quăng dây lên lên đó mà chưa có update đó thôi quá hộp nằm kỳ vậy ta ai có thoát e gì ông cho xin cục cũng được sao Ê, à, dòng đang ờ, đang bắt đầu siết vô trong đây nữa rồi này tôi đang nằm tôi đang nằm xịt nét trong đây này <coughs> Đâu ba. Đâu rồi, xuống. Đây. Rồi di chuyển đi mấy ông ơi, canh chuẩn bị di chuyển đi mấy ông ơi. Thank you. Ờ, vẫn trong ờ, rìa vòng mà, nó đủ. Ủa cái hòm đó là chắc xác định là không lấy được luôn rồi. Sao lấy được. Rồi. Recoil có nghĩa là gì ta? Giảm recoil là giảm gì ta? Recoil là giảm giật á. Giảm giật hả? Ờ. Ờ, trong Đủ khu nhà nó có xe nè. Có lấy không? Lấy có thể lấy đi. Để bắn để thùng rớt xuống ta. À, ừ, nó không rớt mà nguyên mấy chục tim nó sẽ súng lại nó bắn mình thấy bài. Cover cái đi lấy cái xe chạy lên đây đứng để sẵn nha. Xe hướng nào? Để biết. yếu của nó một cái tội thủ phẩm cái tội súng yếu <laughs> hay gì tôi bắn nó có một phát ê hướng hướng e nha hướng e có một xe đang chạy qua nha hai xe hai xe hai, là một team mà một team mà một team đi hai chiếc rồi chạy chạy chạy nấp nấp nấp nó, nó chạy đường dưới nó không lẽ nó leo lên đó nó kiếm đồ ta chờ đi vô tâm rồi chờ nó đi vô tâm đó Bỏ lên đồi luôn rồi Ê, khổ nha À, ông nội chạy ghê vãi Bắn nhắm vô cái đầu nó, bắn không bay cái mũ đó Đủ không Gáp mình cũng gần hơn Còn ông đó ông làm nó ghê vậy à mà dưới nhà kia không không có không có được cái đạn một viên đạn năm nào hết á ấy vậy hết hồn cái nhà gì của quất ông nào lấy đạn ông nào cướp cài vậy đây tôi ông he tôi ông chết ông nào ông xài đạn năm hết mà đâu ông minh minion đi ông nào ấy không tôi xài đạn bảy hai cây tôi đạn bảy hết ờ vậy ờ vậy? Team Balo ở không? M16, M16 E4 cộng với lại Red đó là bài. Ờ, à, à, đợi tôi quăng ra cái uh, Scott 4 rồi này, nếu ai thiếu. Đâu? Ông nào đâu? Đi, bước xuống. Chạy lại KS, chạy lại KS. <laughs> rất là yên tĩnh tại sao rất là yên tĩnh vài cái luôn à, không không không biết xài sẽ có bốn ra không muốn xài tôi cũng thích bắn red sai lắm nhưng mà thôi phải cái có cái cái bốn lận lưng chứ để không cấm vào đầu nó được ờ gì vậy cấm vào đầu mình vài cái là ói ỉa nói chung là cầm cầm cầm mà chuẩn bài là có thêm cái score 8 nữa nhìn cho xe xe chút là score 8 nó khác với ít 4 lùi lại xíu rồi bơm lỗ lùi lại lùi lại bơm bơm bơm ê ê ê đúng quá máy bay à, bắn rụng máy bay đi bắn rụng máy bay à. đâu ở đâu ê gì vậy dẫn chơi với không đừng đừng quá mà. ở cái cả luôn ha ghê vậy nhà, nhà thờ nhà nhà thờ là cái nơi mà bọn nó can đầu tiên cái từ à ờ ông bắn cho giữ đi nó lên nó bắn cho ổi hỉa giờ này nó rút đi rồi nó rút vô tâm hết rồi ờ nó ỉa được thuốc ờ, tặng kia thôi đi di chuyển đi mấy ông ơi mình đi đừng có đi cầu rất hot mà đi cầu kia carbon thì đỡ hơn đấy cầu cầu rất hot tôi sợ nó cam lên cầu một là cầu đây này cầu đây có được ê, ê, không không hướng ờ, hướng nw bốn thằng một team vừa vô nhà đó ở hướng tôi nhìn là hướng tôi nhắm là bốn thằng á nw đủ à lộn w chứ à. đây là hướng tôi đang nhắm nè bốn thằng bốn thằng cái nhà đỏ đỏ thấy không hai nhà đó trong cái con gara bốn thằng này nó mới chui vô rồi rồi rồi, rồi thấy nhà đỏ đỏ rồi quan sát đi nó trong nhà một tim luôn á bắn kìa, nó bắn kìa, nó bắn kìa, nó bắn kìa Bắn ai vậy? Nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống Bắn tôi, bắn tôi. Lấy xe đi, lấy xe đi, lấy xe chạy luôn đi, chạy nó đi Để nó phát hiện không rồi Sao đó Lấy xe đi lượng nha Lấy xe lượm em, lượm em lượng Đấy, đạn gì vậy? Đây. Lớn lớn lớn Minion ơi lớn Bắn nè Go go go Ồ oh, ông Minion có cái áo phát uh, nổi dưới ta vậy là sao ông bị bắn ta <laughs> Đó bị bắn bò rồi đấy muốn gì nữa cái cây 686 về thật mình bắn ờ, ba bốn phát không xi về ờ, cho một phát nằm luôn đi đâu đây? Đi đâu đi đâu? Té lạc xe giờ. Ờ đối diện nha, đối diện một xe bên, một xe bốn chỗ nha. Ơi ơi ơi, bài giữ dao ông. Ui. Ơi ơi, hiến máu thì đạo hả? Ba đạo ba đạo. Đừng đừng có vô khu di tích, chờ ơi, khu di tích đi là khá nhất luôn á xe này đâu thấy xe nhiều địa hình đâu mà nhiều kia vậy cái này bù thì vượt được chứ còn cái xe đấy bù không nóng cũng may là còn xe đây cái xe ờ, jeep kia còn khá nữa đâu chứ xe xe jeep đều đã mà coi nha nó đỡ đạn thật tốt cho đi đây đi không nổ nó đuối không xe đây nhiều xe mô tô là một đi không chạy lại luôn má tôi thấy đủ phòng cái cái đường mà gọi là tới cái cái giữa vòng ba hơi khá đủ bạn có chiếc xe tải bự đẹp ha à, mà xe hơi ơi ơi ơi ôi nha nãy có chiếc xe jeep chạy trước mặt mình nha thấy xe jeep mình chạy ngay giữa cầu luôn, bên, luôn bên phải mình phải mình phải xe mình đó đó nó vui nhà trắng nhà đỏ đó đó yeah, ờ, nó dưới dốc đó đó nó chưa vô rồi thì hạ vậy né né xa xa nó ra để nó bắn thấy mẹ đâm này mẹ đủ sẽ giữa đồi vòng không vườn không mong quạnh vậy đủ nguy hiểm chứ? chà mấy cái nhà đó mới ghê đó Ê, có xe lên cái nhà lên lên nhà ba cho đây nè nhà nào đứng nhà đó cái tạm mới đã nhà này trên cao được kìa nhà này trên cao được nè ờ, mở mở cho mình chưa chắc có biết có người không cửa mở cửa thì mở cửa mở cửa, mở cửa, mở cửa, mở cửa rồi nó lút rồi á có người chưa cái gì đó có người Để, kiểu vậy á ác thì á xe bên hông xe bên hông xe bên hông xe bên hông từ từ không sao không sao không sao nó dậy đi rồi dừng á dừng xe xuống hả dừng xe xuống hả dừng dừng dừng dừng dừng dừng dừng sớm dừng sớm vô vô vị trí chứ sớm đậu không để lâu nó giết Đồ đây thích nhạc kia Đụng Nó nó sai kìa ơi ơi Xuống kìa xuống kìa Có súng gì vậy? đây Dot sai Có người ở gần đây Đạn quấy két nè Ủa ai cá chưa? Tôi chưa có Ờ tôi tôi tôi SKS xài đạn 5 mà F12k mà Đạn năm nè đạn năm nè Không không cái băng cái băng cái, cái băng đạn thay nhanh của SKS đấy Ồ Trên đây có đại năm nha, ai à, thứ năm 5 lên đây lên lên nóc nha năm hả ấy đằng năm trên nóc ngon ngon ngon ngon a banh tôi là một banh thôi tủ cái nòng giảm thanh mà nòng giảm thanh của súng ờ, lục như đâu đâu đã tự là của súng dài rồi nó còn đó hả ý không ý là còn s mười rồi chứ công trong đây gông nào thà lụm đâu mà có mình tôi lụm chứ mấy đủ mà xe bởi nó chạy kìa đừng bắn ông ơi đừng bắn ông ơi đừng bắn xa lắm nó làm nó làm nghĩa thôi ngồi xuống nghĩa thì ngồi xuống nghĩa thì tôi đứng tôi đứng tôi đứng đi ông uh, ờ, minion bắn tay rồi mà đang nắm cái đầu ông là bắn được một cái màu á cái nhà bên kia sao cũng cao quá vậy ta bây giờ nó thu về chỗ mình cửa đóng cửa hay là hai, hai người qua bên đó hai người qua bên nóc bên này hai người nóc bên này thôi rồi ở chung nhà ở chung tốt không ta bên này hơi trống trải nhỉ chọn đồ đạn chết cho cá lũ cho vui bên nào cũng trống hết á bên kia bên kia cũng trống bên đây cũng trống 15 rồi, N15 hai thằng rồi Hướng rừng rồi, đang lúc một đứa đang đứng tận đá, đứa đang lúc ok rồi thấy không? Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, Mọi người canh chưa, canh chưa Chuẩn bị bắn không? Cái hai người bắn luôn Bắn không? kẻ hai người bắn đi Bắn đi, bắn luôn đi Khoan, khoan từ từ, muốn bắn thì bắn một lượt nha Đứng dậy bắn một phát một nha hướng hướng đã một một hai một thằng n 15 thằng đá trước đã n 15 thằng đang đá trước tập trung thằng đang đá trước thằng đang đá nó lộ ra bắn chuẩn bị chưa thằng đang đá lộ rồi rồi bắn bắn đủ máy rồi nóc ao nóc ao nóc ao giết luôn giết luôn giết luôn nóc ao nóc ao ê nó bắn tôi nó bắn tôi nóc ao tôi rồi ù má nào ê cứu cứu cứu <laughs> nóc ao rồi hai nóc đây đây cứu canh này canh này canh này cuối hai thằng dưới đó qua để tự chết nó còn bồn sao hai nóc ao nữa nó còn thằng thứ ba đó nó còn hai thằng sao kêu luôn á hai thằng là kêu luôn kêu kêu nóc ao hai thằng là tự động hai thằng còn, còn, luôn còn. đấy đấy rồi xong hai thằng còn thằng nữa vừa còn một thằng đang cuối còn thằng người gốc cây á mình là cái nhà duy nhất năm năm năm năm năm năm vô vô vô vô nha vô nha vô nha nhà vô nhà vô nhà vô nhà quá rồi cũng vô nhà tụ không có thằng bánh rồi, có thằng bánh hướng khác rồi. nhà đây là đây là hướng nè SW á SW mười á vải cứ bắn đầu kinh thế W mười hả bỏ bỏ nó nguyên cái nhà cái bờ sông bờ sông cái nhà cái nhà đây là cái nhà duy nhất mà bọn nó có thể núp được trong nhà nên đây bọn nó cố chiếm nhà đây á nó di chuyển bờ sông á ê ê hướng tảng đá còn kìa còn còn còn còn thằng bồ nó nữa ba thằng lận và cẩn thận mấy thằng xung quanh nên ra tôi mới cao xuống ông ghen nấp kìa nó bắn rồi kìa nó bắn ông chết rồi kìa thay thay thay tụi bạn bắn với nó đó bắn được mày rồi cẩn thận nè tôi coi tôi, tôi coi đang coi vòng ở dưới ông, ông canh cửa nha có một thằng hướng rồi lấp liêu ngay góc cây nở lêu anh nó bắn súng ngắm em ơi cây nào liêu hướng này không thấy được tôi trong ngày nhỏ tôi mới thấy mà ừ. tôi bắn năm tỷ mẫu ba lần rồi thêm một lần nữa thôi là nó chết mà cuối cùng nó nấp mẹ mất đấy đấy nó nó bị bắn rồi nó bị bắn rồi Ủa cái thằng Elsa tảng đá ông ông quốc chưa Henry? Chưa. Anh nấp rồi. Ờ nó lại cái dòng trắng tới rồi, mày chạy ra đây con, mày chạy ra đây. Ủa nó đâu rồi? Nó đéo ra. Có để nó sống á. Nó đéo đâu. Rồi. Chạy qua rồi, nó nó chạy qua hướng W rồi. Nó dưới tại dưới đồi rồi, dưới đồi rồi. Thì chạy chạy ra sau nhà. nó chạy qua hướng này rồi Đóng rồi lại cẩn thận nha check Ông kêu ông kiểm tra cái cửa nha Ờ Nó chạy qua hướng W rồi Nó chạy qua hướng W rồi mà nó bắn gì đâu mà như ờ, chạy hậu vậy ta ấy có, di chuyển không có, còn có một phút qua nha thầy ơi luôn rồi từ từ nó bà rồi mà lúc này nãy giờ bắn tới từ bên kia qua bên đây rồi mà thích thì di chuyển trước thôi cái hướng này đi chi cho ta má lại về trung quốc cho một phát một từ đầu nữa bắn đâu nữa thằng nào bắn gần đây à thôi phải chuẩn bị phán chuẩn bị phán hai trăm bốn, núp sơ gốc cây nha nó coi sò súng đây rồi ơi ơi ơi bên hướng a bên hướng a có một team đang chạy đó nha má vả vậy vậy s s lên không lên sw hai năm tư à hướng e có một thằng một thằng. bắt đầu di chuyển đi bắt đầu di chuyển đi tụi nó quăng bom lên nè thấy không thấy không nghe không nghe không thấy thấy thấy thấy nghe rồi bây giờ mình đi là mình đánh hòn má cho đùa đâu đi đi đi đi đi hả đi hả đi đi 30 giây còn thua đi phải đi phải đi phải đi bên, bên hướng tay trái có thằng nha má nó ơi ngồi xuống ngồi xuống minion ơi nó bên đó đó minion ơi ok cứu cứu lúc kia cứu một năm giây thu vòng năm giây thu vòng lúc kia cứu cứu còn rồi anh em vòng vòng vòng thu cam cam cam hộ cam hộ ông có máu không ông có máu dòng thu dòng thu dòng thu chạy chạy cái này đi chạy cái mẫu chạy gì nó cũng chạy rồi nó cũng chạy rồi tôi cũng bắn luôn má chạy má cái thằng kia mà nó chạy xong rồi bây giờ nó bắn cái bà mày luôn chết rồi hả ê ê ê ê hướng hướng hướng tặng đá hướng e 120 e 120 chạy quá à, chạy không kịp rồi ờ hướng cái thùng luôn có hai ông kia rồi đấy cái nhà đó thằng nào là tập trung bắn cái nhà đó không à hướng cái hướng cái thùng à, hướng cái thùng à, cái cái thùng air, air drop á thấy rồi nhưng mà có thằng bên tảng đá thằng me tôi đây nè đó bị cho đó má cái này thấy cỏ bên nó trái rồi à. ơi bỏ ngắm đi bỏ ngắm đi không có không có bắn được bỏ ngắm đi có một thằng trong cái lùm bên tay trái rồi Ủa con mình tôi sống hai chết cha rồi Rồi, nó phát hiện tôi rồi Ơi Rồi da. xong Xong rồi, xong rồi Rồi xong rồi Phát Ôi, có hai luôn Còn mình team nó biểu Còn mình team nó đủ đủ ba thằng hay bốn thằng vậy đó biểu Ồ, team hai hả? à, chạy không kịp vô đâu ủa cái tim nó gì đâu đông vậy ta thằng bên trái thằng ở dưới cái cái cái thùng thính rồi đâu bên phải như vậy ta Ủa bốn người mà nhưng mà vậy được bọn nó xuống trước mình xuống sau bọn nó má lượm được cái súng ngắm bắn luôn bên mình k chín tám nó bắn trời ơi đen thiệt rồi thì ở khởi, khởi, khởi đầu nóng tay đã được rồi khởi đầu nóng tay đã được rồi mình phải biết tự ăn uổi nhau hiểu không. <laughs> tiền tầng hai của nãy mà tôi giết được cái thằng tảng đá là tôi chạy qua tảng đá tôi nằm bên thôi ai thói vậy à, mấy ông chơi tiếng nha tôi đi công việc chứ ờ à, ok mời, mời thêm người nữa rồi c 17 à, lâu lâu mới gặp ờ, lâu gặp lâu gặp những người mà chơi mình thấy hợp ý không hình như con bạn tôi này à có người vô kìa mời tên giống tầng kèm giống nhau đâu không á Offline, offline Từ từ, đang à, đang vô lát đi nói chung là nhảy kia súng đạn hên xui nhưng mà được cái chúng ta có thể có thời gian thông thả để bắn nhau hoặc là bị dí <laughs> Nice. di chuyển sớm xíu nữa nhỉ di chuyển sớm xíu nữa cũng không được cho bọn nó đứng với giá sẵn rồi mà cái sớm mới ra chợ gì mình cũng bị ăn bom mà đó lộn mình cũng bị ăn đạn à Chung như, như cái thằng shotgun á nó canh nó canh ông kia ngay ở cửa rồi mà ông kia vừa bước đầu ra đánh liền chung là do cái vị trí của nó hơn nó lại nằm ở giữa trong khi cái thằng kia nó lại nằm ở vị trí bìa nằm là bị tim hai thì nói chung là cái cái vòng ba cuối cùng là hơn xui lắm ba chúng như mình là sống và ba chờ chúng mình cái là mình chết vậy thôi như hôm như hôm bữa mình ờ, như hôm que đấy hôm que là ba ngày vị trí mình ra mình được lời nó ra nó phải ra nó phải một cái hướng nó phải ra chờ thử nó ba ngày nhẹ coi mình thắng chắc ba ngày gần nhẹ thì mình cũng thắng gần không không gần ba ngày chính giữa nhẹ đâu gần nhẹ hơn mình thắng Pochinki nữa à? à okay. từ trên xuống từ trên xuống có Pochinki được hết Đâu, cái đường nào cũng tới Pochinki mà cái đường nào cũng bay tới được đó à, giờ nó bay ra biển thì bay ra không tới rồi ông ngủ sớm xíu Ờ, cũng thấy mà, cũng thấy được mua Mujinki mà Chết chết uh, trường học chút, đấy, vẫn thấy Dạ? bay bay bay bay bay bay bay bay bay bay bay bay bay camera lên nó tôi tôi theo nó phải tự cũng vậy cái bây giờ đúng không bây giờ nấu cơm nấu cơm ăn xong đi luôn <laughs> tôi đã đã biết như là tè đó đầu sân tối rồi ông trời không tới đâu tới là lượng qua nhà đó là chạy vô tôi thấy tình hình là tôi không tới rồi tôi bay dở quá lúc nào mình còn bay dở giúp tim ta nhục với là cái đoạn đầu xoay hướng ờ đoạn đầu tôi cũng bị xoay hướng mà tôi quay đầu mất khúc đủ nó nhảy xuống vậy cũng bị mất máu nữa chứ thì chứ hô hô hô sợ có tám tamit vãi vậy cũng được quý hả trình nó khác hẳn rất là mày xuống có có sợ có bây giờ sự khó mà không có sống có vui á À súng lục ao ủ lắp cho con biết cho súng lục bắn Làm như đục kích á, à, đục chỉ có đục kích mới cho súng lục bằng qua scope á Cái đề... Rồi, AK luôn Đâu vô phay cũng được mà Phay cũng được nữa hả? Vô phay cũng có súng lục gắn, uh, súng lục nào cũng gắn được phụ kiện mà Nhắm quá À, đâu cái wifi ra đâu đi, Nó toàn chơi Sinic nên không để ý một lần Đậu có đậu không có súng ở đây rồi Chạy qua nhà xanh bên kia coi có cái gì không Lầm tạm cái gì đó chứ không thì đúng lắm Nào mình không vô trước thì mình không biết kia có cái gì hết vô nguy hiểm vào lờ chứ đồ đùa không ai nhảy tới đâu vậy đi xe trước rồi chứ không nhảy không tới nổi rồi này mình lượm được nhiều súng hết bên nhà mấy ông có ba lô không ông Loki với ông, ờ, ông, ờ, ông... thôi à cần cái nhất tôi lầm rồi ôi dư khẩu súng à, không là lấy M16 à, 7 giờ mới có con chạy qua bên bưu 7 giờ mới có khẩu súng à đây dư dư dư dư ba lô đi giờ bay kìa có khi nó ỉa hay không đây bye bye bye bye đâu ỉa cái này mình lắm tướng tướng Ê, trời trời trời trời trời trời đừng phá bơm ồ oh. à chúng mình đặt kìa ế ế đòi ế đòi ế đòi đi lên này được lại dùng thả bơm thôi đóng cửa nó nhà này tiền mình không không chích cả trăm tiền cả tiền chết đậu phòng nó cái ờ, vụ bom qua wow, góc bên trái ơi qua chỗ này nè Đó chỗ đó Đủ Chân kia Bố chi kia là mắc cỡ Chết bà Nó chạy nó chết xuống hạng dưới lại bay ấy À vậy Cao lắm là trường học Cao lắm là trường học Ông nó, nó bay bay chéo không? À. Bay nó bay xuống dưới bay nó bay từ stable xuống dưới bay giờ nó không có bay ngang qua bên đây nên bọn nó bay xe lắm là trường học có mình đây mình xuyên chạy tới Bukinki Bây là tôi tới chỗ cái hòn này không có biết đâu Tới được tôi tới Gì? Ông hoàng mập chạy tới cái hòm luôn rồi đó hả? Phải Phải Nên cứng chơi là phải vậy thôi Chạy! Bắn gì không dạ. có AW nhưng có M24 cũng đủ à đủ ngon có cái tám mất nãy nữa là vip rồi ồ oh, M24 đã biết có luôn rồi không cần không cần <laughs> đẹp ờ. trai bồn ông nào qua đó bị giết nó cứ nó cứ phòng thôi mình đứt nghe tôi nhặt cái cái hòn rồi tôi nhặt cái tăng tôi nhặt tới cái hòn còn kia đúng không tôi nhặt được cái quần cỏ xong nó đuổi nó đuổi từ đầu game tới cuối game để nó giết tôi lấy được phải đuổi tàu game của em nó ghê thì nó nó đủ một đoạn có mấy km đó tôi chạy về thuyền nó chạy vòng mà đi đuổi theo <laughs> ông ông là còn đỡ ông là mỗi cái bộ bộ đồ á tôi lụm được cái tôi cái cái cái thằng gì bên, bên ngoài phòng chờ nó quăng cho tôi cái bộ, đồ NFT đấy nó thấy được có bộ đồ rồi nó đuổi theo tôi đây mà tôi lụm được cái bộ đồ assassin thằng quỷ thì nó quăng ra lúc đầu game á chào vào vừa mới xuống em mấy thằng nó được theo nó giết tôi bạn được là lầm tôi bộ đồ assassin nó mạnh lần nó chụp chị <laughs> đầu đó nữa chạy xuống đất tôi tưởng cứu hay câu vờ hay cái gì đó ai ngờ mấy ông xuống giết bọn nó lầm lại bộ đồ assassin mạnh bắn rồi cạn rồi đất mấy ông để tôi chết nè ông đâu thèm cứu đâu thầm vậy ông nào chưa có súng không bên này có scatter nè đây có AK một mơ một mớ cần ba lô vậy thôi nay súng mới đầu dư giả quá ok lô tôi có ba ba mươi viên đạn năm đây Đại à, hôm nay lần đầu tiên thấy mà dư giả độ không dư giả thì có khi chết sớm mấy ông rồi đúng rồi dư giả ờ lâu lâu lâu lâu tí nhặt cái xe nó là xuống ngắm xe nó là rồi mình phát được à, không biết cái ba lô nào luôn trời Ờ. tôi thấy dễ đi lắm ủa ba lô nhiều mà tôi thấy này, tôi thấy mấy cái ba lô à, vừa lát sau nhặt được cái lên xuống ngắm luôn What the dạ, fuck? Dạ, dạ, Vậy chết quá trong này trong này có trong này có băng đạn uh, súng nhắm này có luôn rồi súng nhắm cái đầy đủ điều kiện rồi thôi giữ luôn đi é đủ thôi đủ rồi đây anh em đi bắn nhau rồi đây không cần ờ. phải lút nữa đâu nhưng mà không có súng súng à đây có ak luôn hai cái đàn bảy cho tôi xem hết chứ Kè có thể cái nhà tôi vừa mới lút xong á Cái nhà tôi vừa mới lầm hết đồ trong đó ra Giờ kiếm cái băng đạn mà thay đạn nhanh được Ồ, cho đây có M16 này ông, ông Hòn Mập ơi Qua đây lấy M16 này bỏ ke ke ra xuống ừ ông nào ông nào mà mười sáu chưa chưa quen giờ ông nào ông nào hả ok ok ok bên này gần ông gần chị luôn trên đây lầu hai bốn à? mang đạn ờ lầu hai bốn băng đạn dư xài Ồ, oh, ăn xin x8 hôm nào nãy có mình cả bạn phải dùng mươi viên đạn nó dư xài mà dư xài rồi Thôi đủ rồi lút gì, bằng cái đầu giờ, giờ lút giáp lút giáp với lút máu thôi chưa tôi cái mũ nữa, có giáp ba rồi cái mũ ba máu là biển rồi kiếm mũ ba cạn lời không biết bây giờ tới không bữa đó tôi nhặt quân sát ma kìa nhưng mà tới top uh, top bốn đi swap mà còn còn lại chơi top bè à? lúc nay solo là top bè nữa là hết cái vụ mà xe thì phải nhặt được đường xe hay là thớm ở bên này có ba hai cái đó là hai nhà ơi Thôi được rồi, đủ rồi Nhiều quá Anh xin 15, 15 viên là anh 7 nữa là đủ rồi Đâu, ông, ông Henry đúng không? À. Đây, quanh dòng bóp tám luôn, chơi tám luôn Ta đã trời Đấy Chú, vừa mới nói xong vô đây lượm được cái score của quýt <laughs> lộ em không kia S8 không qua đây lộ cái có 4 x Bị tim mình cháy hết nè Nghe kiểu không? Không nghe kiểu không? Ôi dễ tiêu vô Không không, lúc lúc nãy nè đùa Trên đây một khẩu AK nữa này Đây có giáp hai nè À bơm kìa, không phải Giáp hai hả? Ừ hai hôm nào vậy? Cho Hoàng á Thôi, anh em tập trung Anh em có chỗ nào có mũ hai báo thôi nha Cá mũ hai này tôi đang đội này lên có chóc ba đang mang Thôi lên nhà lên nhà mình hay can đi ông ơi Ở ngoài vòng mà quá ngoài Vòng đó, đó. Đi quanh Thôi lên nhà nó nấp bom một trăm chín mươi viên là bắn không bao giờ hết ngày mai luôn bắn cái top một thôi à ủ má quả bom gì mất hồn vậy ba à nãy giờ chưa chưa có quả bom nào hết nãy giờ chưa có quả bom ờ, nổ bom khói nào hết làm đi thằng này tôi thủ sẵn máu rồi chắc ba đây đây nhà không đây ở đâu đây ở hoàng ấy chỗ lên cái tròi này rồi đợi anh em tập trung đợi con thu chuyển thôi ô này tôi gặp gì mà toàn đạn AK thế này đúng, ngon vậy ủa full AK luôn dạ. đây tôi viên kia dầu vải trên đây tôi ba mươi viên nha Bô chiên kia bao dầu À đây Ê ờ, Coi coi đi di chuyển đi với ơi xa quá rồi Bị xa quá, <laughs> đi Xa quá xa rồi nè đi ra lấy tàu đi bằng đi xe tàu vậy đi đi lên đây nha đi xuống dưới đi xuống dưới nha dễ sống còn chỗ nào hết cái này gì vậy cướp tàu cướp tàu chết cả mình quải nồi đây có xe đi xuống hung mà đỏ cho dễ sống thì đi đây là nó lại đường máy bay bay Để... xe đâu Ồ, có xe có xe trụ còn nó bay bên bay không ừ từ từ tôi nhảy mái nhà xuống này á từ từ đậu phòng nhảy mái nhà không thành công tiếp đầu không có bom ông ơi không có bom tôi có tôi có vài trái có mỗi một quả bom khó duy nhất à đợi đi đợi đi thôi thôi thôi thôi thôi thôi hiểm quá nguy hiểm quá x2 nè Hoàng ơi súng ông nhiều lắm rồi ông lút cái gì nữa Ừ súng nhiều cái một uống trời ơi à. Đầu mua một thì bán cái rồi Ông kia ông cắn cái bình energy ring vô đi Phun máu đi Phun máu rồi đi xe gan còn Cái cơ màu đỏ đó màu đỏ rồi đi tàu qua kia ừ, màu đỏ kiếm tàu đi qua cũng nguy hiểm lắm á đừng có đứng trên tàu bọn nó đứng dưới bọn nó bắn cũng chết mà vừa bom nó u đầu <laughs> ờ bạn anh đủ vừa ấy em thôi giờ giao giao giao tay uh, lái là cho ông Henry rồi giờ không có ý kiến gì nữa để ông phải lái luôn đây con stream ông nào à, chơi đi xe máy chở ba làm phát phải lúc nào đi qua cầu bị bác chỉ tư liền đi lên cầu có hai cọc súng nhắm mà đứng lại bán đá <laughs> <laughs> Dạo này cầu có nhiều trước này mặt nên ra bắn cũng khá lắm không, không đùa đâu căng não lắm qua nó mình đi lên cầu bọt phía sau đi theo mình đâu mù mình đâu là vòng thua tôi chạy mẹ qua cầu nè sợ bị đốt mấy ngôi nhà gần ven biển cũng có người đó từ lúc lúc nãy xanh nhiều quên lúc nãy chỗ kia xanh nhiều không chịu lấy quên chứ bên kia có xe kìa nó không có chống đạn nhiều hết đó lái xe cho mày kìa kìa trước mặt kìa tôi xe bắn súng tôi xe bắn súng tôi xe bắn súng với nó bắn bắn bán ai không ham với hai không biết sao bắn đi Giang, hai Giang Một thằng nóc ao, nóc ao một thằng coi Kệ nó đi bắn bắn thằng đi xe một ông canh một ông cứu đừng có ham ờ. rút đồ vội đừng máu đừng máu đâu má vừa máu vừa máu máu máu rồi nên ra cũng cần đâu ở đâu mà ra nhiều vải Ôi xe cháy luôn má bắn vải thật Ủa, bắn nổ xe cháy em mà nổ mà hai thằng nó không chết á mới hơi hơi, mới hơi ảo á ờ, nó mất máu kêu quả bom nổ rồi kêu quả bom nổ rồi lấm lấm lấm lẹ đâu đi kìa đi đi đi đi đi hết hết giờ hết giờ gần dạ, bom, là bom thôi bom từ từ, là bom với máu thôi ê ông kia giờ lại từ từ là bom với máu thôi mũ ba này Ôi ngon giáp ba luôn đồ vãi mũ ba đã bị hư hết mới rồi ê kìa đạn rồi kìa đạn rồi kìa ờ bỏ đi thì đạn tôi đủ nhắn không cái gì thôi tôi lên xe đây đi đi tiếp ông ơi lẹ lẹ lẹ Mua mua mua À ha Cái thằng kia Đặng năm tôi đến tầng hai trăm rưỡi viên lận Thiếu ở lộn đặng bảy tôi đến tầng hai trăm rưỡi viên lận Thiếu tôi đưa gánh tim mẹ à. rồi Nào mình cũng gánh tim Mấy thì mình mình mình vô mồi nhữ ta Bánh nó chết mình không không kia sợ hết Đồ à, ờ, Ông ngồi trước á, ông phi ra nay mới được vụ Cái, ngồi trước bị ăn một viên đạn còn là máu đỏ luôn tôi mới chạy ra chứ ê ê ê ngồi vào nó chết nữa chạy chạy lẹ chạy lẹ chạy lẹ hai thằng phía sau hai thằng phía sau đi ba chết đi đùa à đùa à đùa chết đi chết đi ông nào lấy xe gà quá vậy <laughs> ok, ông đổi tài là không đổ không không học phong thủy rồi đổi tài là không học phong thủy rồi phải để ông Henry lái đi ăn đi màu vàng luôn màu vàng luôn màu vàng luôn clean luôn Thôi quăng xe chạy bộ xe xe, xe mà đánh thêm một hai cái nữa là cháy cái là bốn ông đây nằm một cục á quăng đi quăng đi quăng đi quăng đi quăng xe đi quăng xe đi cái cam còn bơm máu bơm máu bơm máu bơm máu được bơm máu cái trời ơi đồ ơi à, lần này tôi coi hai cái thằng khốn nạn nãy rồi đi lên coi hai thằng khốn đó à ngồi trước thì mình cũng bị bắn trước ngồi sau mình cũng bị bắn đậu không <laughs> ngồi cỡ nào đó người đây? thằng con gái à ông hút đạn mà ông giáp còn có 38 máy bay máy bay có máy bay coi máy bay ôi đúng chừng ai nhà trước hai ông từ từ rồi mấy ông có ben killer các thứ cắn đầy máu đi nhé rồi cả người, đủ cả mày cái mày kích duy nhất lúc nãy đủ phẩm nó cũng bắt cắn cái nè đâu máu rồi thua rồi coi canh cái kia kìa canh sau lưng rồi nhá cái kích gì giờ làm gì bơm được nữa bơm mấy cái giờ phí mày cái lúc nãy tôi bơm nó bị ờ, bắn trên đầu rồi đứa nào ủa nghe tiếng giống cái xe vậy nhầm nhầm mày nhầm mày à phải nó thắng ta thôi cam cam cam cam cam xung quanh xung quanh xung quanh Ê, có xe nữa lúc nó lúc ở đây thì vui mà lúc xe nha ở đây có xe nha ở đây có xe trước mặt nè chứng tỏ là có thằng gần nè ta ta ta ta ta người ta người không biết nhà nào thôi nguy hiểm lên coi chừng phía sau lưng nha hai thằng khốn nạn sau lưng nặng nó còn chạy tới đó nha lên đi giữ nè nha gần mình nhất không có nè còn hai nhà xe kia chưa đóng cửa đóng cửa đóng cửa đóng cửa ở hướng nào nhắm ra nhắm ra hai nhà bên kia thôi nè cái cái trụ cái trụ nhà xe xe xe nhất á cái cái nhà ụ mà xe nhất á có hả cái lầu hai trên lầu hai cái ụ nhà xe nhất tôi tôi tôi tôi có hai ý là tôi nhìn thấy cái, cái nhà cái nhà hình tròn á cái nhà hình tròn thấy rồi nó bắn rồi nó bắn rồi nó bắn rồi ủa ông bắn hả đâu thấy rồi hai ít cái ụ cái ụ nhà tròn xe nhất á nó trên lầu hai trên lầu hai À nhất á hả? Ờ xe nhất luôn á. Ờ hướng hướng NE60 đó à. Hướng 75 mà 60 đấy. Coi chừng hai coi chừng hai thằng ở sau lưng hồi nãy nha. Bắn máu rồi đây. Mày, mày núp này. Núp này. Con chó. Chúng ngắm làm gì đây? Đây. Tôi đang canh bọn kia phía sau lưng. có tiếng súng là tụi nào tụi nó gom lại đó nha mấy cha à, ông ông là bắn ông ông cái xe nhất đúng không đúng rồi ờ cái xe nhất á tầm ờ, cái xe nhất á cầm nạm thanh mà không bắn gì cả ờ, có thấy mẹ đó đâu cho này có hai nói hai tầng hai đủ chúng ta có hai cái cái ủ xe nhất hướng lăm ấy chỗ ông nhìn hướng bảy lăm hả quỳ chỗ tôi nhìn bảy 75 hả nhà cái nhà hình tròn ấy cái cái cái trụ ơi cái nhà hình trụ à. ơi xe nhất cái trụ xe nhất trên lầu 2 hai người à. đây à đây à lầu hai trên lầu hai cái nó bắn rồi chứ không thấy chói đạn này nó lòi cái đầu lên dễ không lòi thì cũng dễ thì ba cái cửa sổ nó lòi ra một hai cửa đó mà ôi trời ơi thấy liền quá. luôn mà Đau quá, khó bắn thôi, còn có một phút nè, chuẩn bị rồi nha. đi. Gần bóng á, mình gần rồi Quánh rồi. Tụi quanh buông khói vậy? Đất Chạy đi, chạy, chạy, chạy, chạy nó phải chạy à nó cũng phải chạy nhưng mà nó chạy chạy, chạy gần hơn mình đó, nên ra bọn nó còn nhây được với mình trời đủ nó thấy tôi nó bắn tôi đá ha có hai thành hai thành trên đó bye hai thằng phía sau lưng mình lên nó bị chạy rồi à. chạy lên đồi trước rồi chứ nó chạy qua đây chi có khi nó nghe tiếng nó phái nó lòn lòn sau lưng son bên kia bên bên bên, hướng kia hướng nào ấy rồi rồi rồi thấy, thấy rồi thấy rồi thấy rồi thấy rồi phải hướng hướng ít đúp hai bốn mươi ít đúp hai bốn mươi knock out rồi knock out rồi knock out rồi knock out rồi còn thằng chạy nữa Ngu giết luôn Ê sau thằng đá nó, nó đứng núp sau thằng đá núp sau thằng đá coi dần bên kia không hòn mập coi dần bên kia nữa ừ. ở ngay cây đó một thằng hay hai thằng vậy coi à ôi thôi thằng đá một thằng kìa kìa kìa kìa kìa kìa thấy hai thằng lá đây thì một thằng thằng chết đang bắn nhau đó rồi nó chạy nó bỏ chạy luôn rồi nó chạy bỏ lên vòng đi chứ rồi con chết rồi con sao vòng kìa coi hai thằng dưới ụ đây nó chạy lên 15 15 mạng nha mình là bốn mạng ụ đây ụ sao mẹ lợi thế 1 phần ba mẹ rồi đấy bởi làm bằng tam tác á ờ giờ cái thằng mấy hai thằng ông bắn hướng nào vậy ông chết ờ, hả à, hướng SE SE ờ S đúp S đúp S nó đất nó đang chạy à, nó đang chạy qua cái hướng à, hướng này nè không chết đi sao tôi không cứu đâu qua đây đi về, về đi <laughs> tôi đang tôi coi quỷ như nó chạy đâu mất tiêu rồi ấy kìa kìa kìa nó kìa nó kìa nó kìa nó kìa luôn dưới nào dưới kia rồi nó bao nó bao chết rồi chết rồi chết rồi chết rồi chết rồi tim nó đỡ được hai thằng bên kia chạy lên hai thằng bên kia chạy lên bên hướng một trăm năm một trăm lẻ năm một trăm lẻ năm trăm hả trăm lẻ năm hướng nào sao sai vậy bá cái dốc núi nó chè ra Chậm năm sai vậy? Ôi đủ Coi chừng vòng nha 505 khó bắn quá Cái thằng bên nhà ông nãy á Nó lên lưới rồi Nó đang chạy lên muốn 105 đang chạy lên Mình cho bo ngược lại nó đi Để bo ngược lại vào vòng đi Chắc chuẩn bị bứt cái 8x đi được Mình phải chạy thẳng vô vòng rồi biết sao giờ Coi chừng một người lên thôi, một người lên thôi, đừng lên hai ba người cùng lúc ừ. chết người này còn còn người kia còn người sống sót đi gần mong dễ cứu cũng không đâu tôi chết mất coi chừng mấy cây dưới đồi má chắc bỏ cái hai giờ chơi cái test đốt lên chơi được nó quá còn còn ba tem bốn tem tập tập còn bốn tem chắc cây hướng dưới đầu nha ừ đang coi đang coi đang coi đang coi quái cục đá gì yên người luôn yên người đậu mũ hai đậu xanh Rồi, ờ, ông nào ngoài cùng chạy gần gần qua đi 15 giây thu vòng ra mất công lát chạy xong bơm máu tim mất người đỡ mất rồi mất mất có một thận khoảng thời gian chỗ đó phí lắm tới phút này rồi thì ai mà không lo mạng được chết thì có khả năng là bỏ rơi chứ là không có cứu dạ, chết về dạ, sau không chắc chắn rồi chắc chắn rồi chết là bỏ rồi ở đâu ở đâu ở đâu ở đâu ở đâu à, hướng uh, 195 195 195 sau cái cây 195 95 sau cây 195 sau cây ngay hướng Henry qua thấy nó đang chạy thấy rồi thấy rồi thấy rồi thấy rồi má con chó này bắn ngay đầu mình may mà quá mũi có một thằng à hả có một thằng à để coi trên đồi coi gần hướng trên đồi đừng đi xe ơi vòng bao ơi vòng bao ơi lui lui lui lui lên lui lên lui lên chết ơi lui lên trên đồi bắn xuống trên đồi bắn xuống máu bắn máu liền phải không ơi rồi nấp đi, nấp đi. À, lấy cái lấy cái này ra chơi nó mới được. Bên đồ bên kia, bên đồ bên kia. Bơm máu, bơm máu nào, bơm máu nào. Rồi chuẩn bị chạy vào vòng luôn nha, một phút quá. À. ok trong vòng luôn rồi. <laughs> ờ, tôi trong vòng rồi nãy tôi đâu xuống đâu, tôi canh trên đây mà. Lại chỗ kia có hai thằng. Bên hướng tôi này. Bên bên bên bên hướng tôi này, bên hướng tôi này. Mấy tôi là Loki phải không? Loki phải không? Ờ, Loki là đứng xa nhưng mà Ờ, ờ, ờ Rồi, mấy tôi vô được vòng rồi, mấy tôi vô được vòng rồi Đủ à. Bên hàng rào bên kia vẫn vẫn còn trong vòng hả? Ừ Địt auto wow. bắn xa như cức Đón chạy từ từ, coi chừng hai lần không Bắn tôi ta Hướng nào á? Hướng, hướng, nãy, nãy, nãy, nãy, nãy, nãy đó chỗ nào Tôi núp sau cái cây rồi tôi theo thấy nó tôi chỉ biết không à, rồi rồi thấy rồi anh là anh e e e e trên đồi trên đồi trên đồi trên đồi trên đồi Em thấy chưa cứu cứu cứu con nhờ đi cứu ai ai ông nào ông nào ông nào ông chết ông chết ông đây ông chui ra sao cây đi chui ra sao cây tôi mới cứu ông nó đứng cái này nó không thấy đứng con này nó không thấy phải ngồi mới cứu được đu đu đu bạn xin chết anh chạy qua nó đang chạy qua nó chạy qua hai thanh. bắn đi hai hai thanh bắn đi em mi em mi câu vào mi em mi rồi rồi rồi rồi tự máu nha bắn phụ bỏ đi má hy sinh rồi một thằng gục một thằng gục còn thằng nào nữa sao vậy bắn hướng nào vậy Loki Loki Dạ thằng đó con gục Ủa? là còn tem Tôi bắn nó chết luôn mà, tao gục đâu ta vậy à, mà còn nào với ta Tôi đã chết oh. à, Cái thằng đen núi á Còn hai thằng nữa, còn hai thằng nữa, bơm máu đi không Mập ơi Bà còn hai thằng nữa không Mập ơi Máu đi, ông kia bơm máu đi, ông Hoàng bơm máu đi Ê, sao sao lên Đồ mẹ mày, chết Ngon, ờ, ngon, giết luôn, giết luôn, giết, giết luôn đi, giết luôn đi À đồ, sao kỳ vậy bắn trúng mà giết hột ta rồi rồi bốn nét mình là ba còn một thằng nữa thôi anh em cẩn thận nào tại tao á cùng hướng thằng đó đó ông ba ba vs một ăn chắc rồi nước cẩn thận từ từ bom bom bom bom đứng đây luôn nè tôi đứng đây luôn nè nó bắn tôi đi nó bắn tôi đi tôi báo vị trí luôn nè khỏi núp gì hết luôn nè À, chơi vậy đó vòng vòng vòng để cho bắn rồi vòng là chiến thắng mà vòng là chiến thắng để cho bắn rồi tôi vô vòng đi team giờ mình chơi vậy đó hạng nhất trong tầm tay ê ê ê ê ê là bắn vậy nhánh một khởi động nhánh hai à, trước cây kìa trước mặt kìa ông ông hoàng mặt quay lại ông hoàng mặt đấy cái cây đó đấy cái cây đó đó đó cái cây đó quay quá bên tay phải bên tay phải đó cái cây bự bự đây này đó thấy chưa thấy chưa thấy chưa cây trước mặt kìa thấy rồi thấy rồi nó mà lòi ra đánh liền gần cháy nè gần cháy nè lên lên lên lên luôn đừng đừng đủ đạn đủ đạn để tôi cho nó đủ đạn <laughs>